পাপ thì chi biết cho họ lắm đời ơi ngài đi đời ơi ngài đi ngài đời ơi sisir ba sisir sisir ba sisir đời ơi ngài đi đời ơi ngài đi mang ngài chi